hôm nay ờ, nhà thư sẽ được ăn món ờ, sẽ làm món cá lóc nướng nha cá lóc đồng nướng nha cá lóc này của hồ dầu tiếng nha hồ dầu tiếng ờ, đã đặt hàng trước chúng ta sẽ thưởng thức nha bây giờ các loại gia vị thì gồm có đủ loại hết như rau nè đó một lỗ rau sầm quốc luôn đủ thứ loại trái và ừ. rau đủ cái loại rau đặc biệt thơm ngon rất là ngon luôn mọi người ừ, nhìn là thấy khoái đúng không vậy là thấy khoái liền rồi ừ, rất là hấp dẫn mê ly. và không quên những loại nước mắm đó nước mắm thần thánh này của tỏi lý sơn rồi nha là rất, rất là ngon tuyệt vời và cũng không quên mắm nêm của miền tây nha ừ, mắm nêm của miền tây oh rất là ngon đó cả nhà yêu nhìn hấp dẫn quá đi thôi ừ, nhìn đã hấp ừ. dẫn đó rồi sau đó chúng ta sẽ dùng các loại đậu và hành mỡ hành giờ ừ. chúng ta sẽ xẻ con cá ra nhé chúng ta sẽ xẻ con cá giờ chúng ta sẽ bỏ vô mỡ hành dạ. à, rất là ok và sẽ không quên những cái loại nước đặc biệt là của chúng ta thường ngày nước nhúng và nước chấm của bánh tráng à. và cuối cùng chúng ta sẽ không quên tỏi lý sơ đen đen đen đen đen rất là tuyệt sau khi chờ đợi bà nội sẽ lấy bánh tráng đại lập nha bà nội sẽ mở ra bánh tráng đại lập rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ sẽ con cá ra ấy sao lớp thơm nha. Ừ. Này là nó khá đi nè. À. Ừ. ra là chúng ta sẽ ăn cá ra. Để nó hết. Ăn ăn ăn ăn. Bánh tán đại lộc rất là ngon mọi người. Ừ, rồi. Và sau đó chúng ta sẽ cho đậu phộng vô nha. Đậu phộng vô cái này. Ừ. Rắc rắc rắc rắc rắc cho đậu phộng vô trong cá này rất là ngon nha uhm. và sau đó chúng ta sẽ không quên được mỡ hành đó mỡ hành đó, rất là tuyệt vời chúng ta sẽ múc mỡ hành cho mỡ hành vô nghe cả nhà ô oh, mỡ hành này là ok đó, chúng ta sẽ cho mỡ hành vô uhm. trời mong là cành đào nghe cả nhà đúng rồi wow. uhm, hấp dẫn quá đi rất là ngon uhm, quá tuyệt vời hấp dẫn mê đi wow. cá đều đặn chín rất là ngon rồi ta phát hát luôn giàu đó mọi người ừ. quá tuyệt và sau đó ta đổ thêm một ít đậu phộng nữa nha rất ừ. rát luôn ngon mê liệt ừ. rồi quá tuyệt của mẹ muốn ăn rất là ngon luôn mọi ừ. người rất là ngon luôn Mary. Rồi và bây giờ trong khi thời gian chờ đợi chúng ta làm gì nè? và chúng ta sẽ à, ngay sau đó chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ ăn nha rồi nó sẽ cầm ăn nha ừ. ừ đây ừ. rồi chúng ta sẽ cuốn đũa ha ừ. sẽ hỗ trợ cho thư thư không cần cầm hỗ trợ cho thư nha à, tèn tèn tèn tèn rồi thư lấy ra này. À, lấy quyền của thư nha đó rồi bắt đầu tự lấy là nước chấm bên đó nó có tỏi nha ừ, rất là ngon rất là tuyệt vời cả nhà rất là ngon lắm cả nhà nhìn hấp dẫn quá hấp dẫn mê ly mời cả nhà ừ, ai không quên được cái món rất là hấp dẫn à, khoai tím cũng rất là ngon trong thời gian chút nữa chúng ta sẽ ăn nha ừ. Ừ. Đó thì ừ. chúng ta sẽ ăn ừ. đúng không ok Còn ngồi tự vấn ha tự gắt nha trường đã đắp thư mình hỗ trợ cho thư nha Trời ơi nó quá xa ừ. Ngon quá Nhìn hấp dẫn với chấm thần thánh ngon Hơi là ngon mê ly Có đũa dưới đó nè nha Sự gắt nha nướng kỹ thuật cá không bao giờ cá bị hồng đào ở giữa chín đều nó dai nó rất ngon mình thích ăn dai nhất đó, đó cái này dai đó trong này là không thôi ra rồi đó ừ. ừ chín thơm ừ, ừ. ngon ừ. chất lượng muốn không hưng không à. lấy cái nấm trắng đó nấm trắng rồi nước nào lấy giùm đó, đó, đó em có tự bỏ được rồi ừ, tự lấy ha cho nó vui ha ừ. đây để múc thêm miếng nước chấm um, nước chấm này chấm tỏi nước chấm tỏi nè ngon đó, thứ hai là nó chấm tôi muốn chấm là nào tùy nha ừ. đây nha đó hiểu chưa đó, hay là chấm ừ. quá ngon tuyệt của mẹ ra mua bà có với tao bạn ừ. cũng được Đây. Chưa? Ừ. Dạ. Nó hỗ trợ cho thân rồi. Còn nó ngon là còn nhỏ. Rồi. Cái gì đây ăn rau đúng không? Nè, dạ. ừ. quán nguyên một cây rau. Nồ. Chẳng quá mê ly quá. Ừ. Nhìn sướng ghê cả nhà. Ừ. Mm. ừ, rất là ngon rồi cả nhà chấm dư ghiền luôn ừ. Ừ, đã ừ. ừ. ngoài xuống xuống. mời cả nhà thơm ghê chí còn kỹ thuật nướng chưa đúng rồi à, cái nào nướng cũng không có kỹ thuật nướng sẽ được chất lượng ăn cho đã nướng được phải nướng hỏng hỏng lửa được nướng ầm ầm được từ từ thỉnh đặt lại đi và cứ vui vẻ đó mà mất chén nó còn như thế đó nó chấm ừ, hai loại ha chấm tỏi lý sơn cho người covid nha ừ mời cả nhà nha ừ. cả nhà nha mời đại gia đình nè nếu yêu thương kênh của Minh Pro Bình Dương hoặc Minh Nguyễn Bình Dương và nhớ sạc like và đăng ký cho một lượt hàng ngày nhận những video clip mới nhất hàng ngày nha không lắm dữ dữ không sót một chỗ chín luôn, sạch sẽ luôn. Mù giòn hết. nếu yêu thương của Minh Pro hoặc là Minh Nguyễn hãy gọi về số nè số bao nhiêu 0977 560 562 Yeah, sẽ nhận được video clip mới nhất hàng ngày và đăng ký một lượt thành công sẽ hoàn toàn miễn phí đúng không? Đúng rồi. trắng à. này không trắng à, mình nguyễn đi lấy con giấy ừ rồi ok tới ờ, đến mùng năm tháng 9 vẫn khai giảng bình thường ừ. nhưng mà khai giảng trên ờ, trên trên mạng thôi trên ừ. online dạ. ừ. thì thầy hiệu trưởng có báo rằng là mùng năm tháng 9 chúng ta sẽ khai giảng bình thường không có gì thay đổi hết đó, rồi ờ, đến mùng 7, mùng 6 gì chúng ta học vẫn học tiếp tục không có gì thay đổi hết chúng ta cẩn thận một chút xíu nha các bạn không có xương nhiều nhưng mà cái cảnh ăn thật là điều tốt ừ. Ừ, thư giỏi lắm không cần ai hỗ trợ đâu nha tự xử luôn á ừ, ừ. rất giỏi giá nhiều không nhìn đã quá ha hấp dẫn dạ đi dạ luôn đó bứt luôn 你日天。 nướng ờ, theo kiểu miền Tây cả nhà nó ờ, rất là đa dạng phong phú nước chấm nó cũng rất là ngon nhìn rất là hấp dẫn nhìn rất là ưng ý ai đã tới miền Tây rồi thì không thể quên được những cái món ờ, cá nướng của người dân bản xứ ở đây nhìn rất là đầy đủ đồ nướng đồ ăn đồ phong phú phong phú đều nhưng mà đây là cách nướng mới nên là chín hết từ đầu đuôi cả nhà coi con cá không có chỗ nào mà không đạt tiêu chuẩn hết nướng lửa than đàng hoàng nha không phải nướng bếp điện nha cả nhà nó <laughs> lửa than đàng hoàng nha rất là chất lượng ừ. lửa than đàng hoàng nên nướng hơi như kiểu mình thay vậy á ừ. nướng là ngon hấp dẫn ừ. chua cay chua ngọt ừ. mắm nêm ừ. mắm nêm siêu đẳng à. rất là tuyệt Thử nắm tỏi nè Ăn cắp Hả? Tỏi Đổ mà nó múc Để đi qua một lát chén Cần ăn nó cứ ăn bình thường đi nó quay cho nó đẹp chưa kết thúc video đừng có nhìn Ăn nó liên tục Tỏi luôn chén mắm cho bà nội ăn ừ, Ăn tỏi được ừ. ăn đi Tỏi ăn tốt người bệnh Mời cả nhà nhá Ba, ba, ba lấy cho con miếng cá ba Ừ Nó sao quá Ừ cà chua nữa nha ừ. Minh Thư vậy không xâm nhập miếng cá nữa nha <laughs> ừ. đều thơm phức em quá và thơm nữa ra xương luôn con yeah. Dạ. ừ. ăn cần cát thì hết ngành hết nha những dưỡng rồi hết xương ngừng lại nha ừ. ừ. bóng lên lạnh rất là tuyệt tuyệt vời không chê đến nào hết để nó xuống nước để nó đi để không bỏ đâu Ngọc tuyệt vời Ok ngon lắm mọi người tuyệt vời quá không cưỡng lại được hết bỏ thêm mấy cái cái lên đây nè để tôi bỏ đây đưa để, con bỏ canh nó đó uhm hơn chia được nào hết rất là ngon nó gõ cửa qua rồi ừ. ở trong nhà luôn ừ. đây cái cán của Đại Lộc Quảng Nôm này rất là ngon cái cán nhìn mỏng dai giòn đẹp từ chi tiết đã ừ. ừ. từ tiết đang ngon đã chỉnh đều ăn luôn ha dân dắt luôn ha ừ. mình thư rất là thích ăn giòn ừ. cái giòn rất là ngon wow ngành này đó bưng cầm lên và lấy chia chén ra cho đổ nè à. nè khi mình chuẩn bị một gói để thôi đã đi gói xong rồi hay bưng lên đúng không ừ rất là ngon thơm ngon đến biết cuối cùng luôn ha ừ. đủ rồi rau gia vị rau gia vị đầy đủ hết nên ăn ta muốn cá là phải có rau gia vị đầy đủ nó có ngon nhìn nó có nó bắt mắt mà ăn luôn nó cũng đầy đủ nên nó ngon hơn cả sắc nữa ừ. chúng ta mà không ăn rau gia vị nhiều nó không đủ con bỏ sẵn ở trên nồi ăn ừ. mà còn không đủ quá ừ, chất nữa chứ bỏ nồi sẵn ở trên ba là ba thích ăn cái ờ, da giải ừ. nó giòn đúng không ừ. ăn vậy con cũng thích ăn giòn ừ. ngon ngon mê ly không cả nhà ừ. wow ừ. ừ. đã ừ. vui này ừ. vậy đó à. ừ. chúng dạ, ta chưa vô chứ không chia gì điểm nào được hết xin mời nha xin mời mọi người Hẹn like ừ, và, dạ bình, ừ, bình, bình, luận bình luận cho Minh Thư yêu cầu Minh Thư làm món mới nha ừ. ừ. cô chú bác anh chị nha yêu thích kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh Nguyễn đăng ký cho Minh Thư một lượt nha và chia sẻ ừ, để nhận video clip mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn, miễn phí nha ừ. ngon ha ừ. lấy là bỏ sẵn đấy là bỏ ừ. không ăn ừ. ngồi ừ. một củ này thôi ừ. để qua cho đẹp ừ, lấy một củ lấy lấy một củ đại ừ. ừ. Cảm ơn cả nhà thân thương nha, đã yêu thương Minh Bà Đồ, Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương cả nhà. Ừ, khoai tím rất là ngon cả nhà. Ừ, hấp dẫn. Nha. Hoặc là qua số điện thoại ước lên 0977560562. À, yeah. Ừ. Ừ. Và à, đăng ký cho một lượt một chia sẻ nha nếu yêu thương kênh của Minh Thư nha cả nhà ừ. ừ. Ừ, Minh Thư xin chân thành cảm ơn cả nhà yêu đã yêu thương và đóng góp xây dựng chương trình càng ngày càng phong phú nha. Ừ, mỗi yêu cầu xin liên hệ 0977 hoặc là đăng ký một lượt, chia sẻ cho một lượt để nhận video hoàn toàn miễn phí nha. Còn bây giờ Minh Thư và ekip chương trình xin, xin chào và hẹn gặp lại. lại. Bye bye.